Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải em ơi Lần này thì uh, à, ban Khải kia cũng như là cùng với anh em ban L sẽ đấu giá vật phẩm top 1 ban hội Top 3 ban hội và top 1 cá nhân Top 3 cá nhân và top 4 cá nhân nha mọi người Đó, đó Khải sẽ thông cơ cho anh em xem thì uh, top ở đâu và như thế nào thì phải vừa rồi Đây anh em Rồi thì uh, à, ban Khải cũng như là bên uh, ban anh em bên kia Thì cũng được một chút phần quà từ hai ban Hai ban cũng cố gắng thành công đó Top ban hội cá nhân thì phần quà như tấm hình. Nói chung là anh em nào muốn theo dõi trực tiếp thì có thể tham khảo vào cái link ờ, khai sẽ đỡ bên dưới vật phẩm ban hội cũng như là cá nhân của cụm mấy chủ đại sơn hà này đó và thì thống kê bên trên thì ban sẽ được hai top là, là top 1 ban và top 3 ban tứ cá nhân là top 1 cá nhân và top 3 top 4 cá nhân và bây giờ thì chúng ta cũng vào phiên đấu giá em ơi ok anh ba lúc này anh ba giúp thôi rồi này anh em này chuẩn bị vô phiên đấu giá anh em ơi xong chưa anh em ơi xong chưa anh em ơi chuẩn bị phiên đấu giá cái rồi ok vâng xong chưa anh em ơi ừ. xuống biết em cái được anh em đấu giá cái nè ờ, xe của tụi bác <laughs> rồi xong chưa xong chưa này xong chưa này tùng anh ok chưa tùng anh vẫn đang cái biết chưa anh em ơi hiện tại bây giờ thì mình sẽ đấu giá như thống cơ thì mình được đó là top 1 băng hội top 3 băng hội và top 1 cá nhân, top 3, top 4 cá nhân thì giờ anh em uh, muốn đấu với top 3 trước hay là tóm cá nhân trước anh em cho phím 1 là top 3 còn phím 2 là top cá nhân anh em cho Khải dự định đây rồi Khải sẽ theo anh em anh em ơi ờ, rồi ok chính xác chính xác vâng, đâu sao mà tùng anh mình phải đấu đấu trên đấu xuống đấu đấu dưới đấu lên lỡ top 4 nhận cái này rồi top 3 nhận kia hả top 3 phải nhận trước top 1 nhận trước chứ thì thế thì thế thì đấu ra vũ khí trước à từ từ từ top trên top đấu xuống mũi chuẩn với tụi anh ừ ừ top dưới xong lá đồ top trên được có nghĩa là như thế này nhá đúng rồi hai top một là chắc chắn đấu sau cùng rồi đúng rồi đó. đúng rồi rồi ok thì bây giờ thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu đấu trước đó là hai cái top 3 của bang và của cá nhân và một top 4 của cá nhân sẽ quay lại cuối cùng đó là hai cái top 1 nha mọi người đó đây bây giờ chúng ta sẽ đấu cái top 3 thì anh em có thể xem trên cái thòng phần thông báo rồi anh em cái top 3 của anh em mình đó nhưng, nhưng mà hỏi hỏi hỏi ý anh em không phải câu này nhá đen được con lúa xem là nó đấu giá cái gì xem là nó có cần cái gì không thì ờ, bảo nó đấu giá em đây em đây em đây xong chưa anh em Hồi ờ, ngoài ý không phải cả bên anh em mình nhá, mình là thực tế là mình không có tiền Việt ngay. Nếu mà ví dụ mình đấu được cái sáng mai mình chuyển được không? Được. nếu không được thì thôi anh em vui vẻ mà. Đó cái đó không mình vẫn là tiền có người à, sẽ ứng ra cho em lúa em nhờ lúa hoặc ai ứng ra cho em trả trước cũng được mai em chuyển cho lúa mày thấy tao có vay ai bao giờ cái gì không anh không anh anh anh ơi anh đừng lo ở bên Việt Nam mình cũng tiêu tiền đô mà ừ, bọn em ở đây vẫn tiêu tiền đô mà chúng ta thoải mái mà thôi thôi thôi thôi, thôi, thôi bình tĩnh bình tĩnh thì, thì mình, mình hỏi ý đấy thôi còn nếu mà không được thì thôi mà anh em vui vẻ nó không có vấn đề là vấn đề thì đâu ở bên kia có nghĩa là bên kia bên bên bang bên bang của của của của Hải với tao thì ok đó cũng là mày cứ chuyển nhiều tiền đô về Việt Nam cũng được cùng lắm thì đấu giá lại cái món đấy thôi rồi xong chưa anh em xong chưa anh em giờ là xong chưa xong chưa mái đi căng thẳng vậy xuống hai trận đang bực mình nhỉ <laughs> Lúc của nó không uống rồi ờ, thôi anh em nhường cái anh em đủ ai cũng nói hết mình không biết nói gì luôn em ơi chết luôn á rồi ok này như khải vừa nhắc ờ, nói đến thì bây giờ chúng ta sẽ đấu cái top 3 ban hội thì anh em đã xem trên kia là top 3 như thế nào gồm vật phẩm gì rồi nha anh em top 3 ban hội á thì à, thống nhất thì mình sẽ nhảy một triệu và anh em đấu thì đấu lên 50k cho một lần đấu đó cho hai ban đều có thể đấu thoải mái nha anh em rồi top 3 ban hội 1 triệu đấu 50k lên lần lên lần anh em ơi chúng ta sẽ có 3 lần đợi chốt 15 cứ một lần sẽ duy trì à, dao động 60 à, giây. Ơi, đừng đừng ờ, đừng có 50k, 50k nó bị lẻ. À, thôi. 100 hoặc là 200 Em cứ giới thiệu qua. Rồi ok ok rồi rồi ok 400.000 ok. Rồi 100.000. Đó. Rồi, cứ góp ý rồi làm. Rồi anh em từ top 3 thì anh em có thể xem top 3 nó gồm cái gì thì chắc chắn top 1 top 2 nó nhận cái kia rồi. Thì top 3 sẽ còn cái gì đó anh em. Đó như nhìn thống cơ 3, top 3 sẽ còn đó là set ăn ban hồng Mỹ Chiến mạo bông tiêu Đó Anh em quyết định top 3 của anh em là món gì anh em tự đoán nha anh em Bắt đầu đi khai Rồi bắt đầu anh em ơi Mặt nạ tí nữa anh Mặt nạ là riêng anh Mặt nạ là riêng mặt nạ riêng Đúng rồi Mặt nạ ở top 3 mà Thì mặt Ý là mặt nạ ở top nhưng mà mình sẽ đấu là cái mặt nạ riêng chứ đâu phải theo một cái top gì đâu Không không Không không Mặt nạ là top Chọn trong top Phải nhầm dẫn rồi đó không hiểu ạ anh em không hiểu ạ rồi ok nhưng nãy giờ đã nói thì top 3 thì bao gồm thêm mặt nạ nữa thì tương đương như thế nào thì anh em tự uh, lên như thế nào anh em ơi top 3 của chúng ta gồm mặt nạ này rồi xét đồng bằng hồng mỹ bông tiêu dạ, dạ, nữa rồi hiện tại anh em dạ, nhận cái nào thì sâu sâu cái này anh em báo lại em cái chốt cho em cá nha anh anh anh cuốn với anh lúa vô khu Nhật Bản đi một triệu tam thánh đầu tiên top 3 ban hội 1 triệu dành cho tam thánh lên 100k 2 triệu dành cho hai một cuốn 2 triệu mốt dành cho Tam Thánh 2 triệu năm dành cho bé bắp Đó Để à, bên này lên sale cho Khải nhá Ok 3 triệu dành cho hai một cuốn Với cái top 3 Top 3 bằng họ nha em Cái này đang top 3 bằng họ em ơi Rồi Hiện tại à, phiên đấu giá có vẻ hơi bị đứng một nhịp Chúng ta sẽ cho 3 triệu lần 1 Vĩnh viễn thời hạn Cái này trên top anh em trên link, à, link web xem dùng khả nha em ơi lần 1 2 1 cuốn 3 triệu 1 dành cho bé bắp hai bang đều đấu này mà 3 triệu 1 dành cho bé bắp được khai bật cái đồng hồ lên đó phần quà rất là nhiều anh em mít anh em là ồn quá tất cho em cái em ơi 100 lúa này em ơi xuống đích giúp em với mọi người ơi ai ai ai nói lên 100 anh lúa ơi lên 100 anh lúa ơi ba triệu mốt lần một lên 100 anh lúa ơi nếu mà lúa nghe cho em cái tín hiệu anh lúa ơi rồi ba triệu hai cho lùm lúa 3 triệu 2 lần 1 lùm lúa 3 triệu 2 lần 1 nè mà <clears throat> 3 triệu 2 lần một hiện tại cái phiên đấu giá này trên kênh youtube hơn 250 anh em đang xem thì Khải không có delay nha anh em chấm gió nó nhiệt tình nha không sao nha 3 triệu 2 do lúa lần 1 chúng ta còn 30 giây nữa tiếp tục nhảy lần 2 cho anh em suy nghĩ 3 triệu 5 dành cho hai một cuốn phần quà top 3 bằng hội 3 triệu 5 cho đi làm đợi một tí nha 3 triệu 5 lần 1 cho hai một cuốn nó tới cái delay cái này mà nó báo ba lần năm nha anh em ơi 3 triệu năm lần một cuốn còn 40 giây còn 40 giây anh <coughs> là anh em đấu trên kênh nữa đấu dám mồm anh nữa <laughs> như uh, Tùng Anh có cũng như là bên ban chủ bên kia cũng có thống cơ thì đấu giá xong cái nào anh em ban cái đó giúp Khải nha anh em ơi 3 triệu 6 cho lùm lúa Đúng rồi Thì mình sẽ tiếp tục qua món khác Không có nghi ngờ gì hết nhưng mà mình phải xào Xong cái nào xào vào đó em ơi không có nghĩa là lúa lúa để kênh bang ba triệu sáu lần một cho anh lúa kéo trái già lên ok cho anh phiên bản hay rồi đúng không ok nè ba triệu sáu lần một cho anh lúa chúng ta còn 45 giây đợi bắt đầu nhảy lần hai bỏ hiện tại phiên đấu giá cái top 3 đầu tiên đã có hai một cuốn đang theo chân khá là cao và đã bỏ hiện tại cơ hội cho lú khá là cao còn 10 giây lợi nhảy lần hai 3 triệu xấu 3 triệu xấu Cho anh em suy nghĩ Lần 2 Còn 60 giây cuối cùng sẽ chốt lần 3 anh em ơi 60 giây cuối cùng chốt lần 3 nha 3 triệu xấu lần 2 cho anh lúa Top 3 bằng hội <laughs> báo không ăn gốc đâu anh em cái này đâu dám game mà anh em anh em vật phẩm game mà đâu phải cơ bạc đâu mà <laughs> báo ăn 45 giây đợi chốt anh em xem giờ nha anh em khả tính vẫn giờ chuẩn theo thế giới nha còn đi đấu gần ba ba đang đấu còn ờ vô vô vô 35 giây lần cuối 3 triệu 7 cơ hội đã lên 3 triệu 7 bắt đầu lại lần 1 lần 1 cho Elano được rồi coi uh, ờ, trên ba người nhỉ Lần 1 3 triệu 7 Chúng ta có thêm 50 giây nữa Tiếp tục lên lần 2 Phiên đấu giá đang rất là canh anh em ơi Một cái top 3 bằng hội 3 triệu 7 rồi anh em à 3 triệu 8 dành cho anh lúa Lên một phát 1 100k nha năm 3 triệu 8 lần 1 cho Anh em lưu ý là cái này là top 3 bằng hội nha nam Lần 1 lúa Chúng ta sẽ có 60 giây Lên lần 2 3 triệu 9 Eleno 39 lần 1 chúng ta sẽ có 50 giây. Lên lần 2. Sao anh bao em không được? 3 triệu 9 lần 1. Em bê anh ba này. 4 <laughs> triệu, 4 triệu ạ. À. 3 <laughs> triệu 9 lần 1 còn 40 giây. Không anh ba đang bê em, anh ba đang bê em 9. Anh em đi em đi anh em. Rồi còn 30 giây. 30 giây. 25 giây là lên lần 2. Cho anh em suy nghĩ 20 giây Khá là căng anh em Đơn giản anh em ạ 15 giây Cho anh em suy nghĩ anh em ạ 10 giây 8 5 giây lên lần 2 Chúng ta sẽ còn 60 giây cuối cùng Lần 2 chơi lên đô 60 giây cuối cùng đó anh em quyết định có lên hay không 50 giây cuối cùng Hiện tại đã lên 3 triệu 9 rồi này mà Cho Elino Hiện tại đang khá là canh 40 giây em ơi Chúng ta ở cái vật phẩm top 3 này thì có hai cái nha em Một cái ban hội đang đấu giá Sau cái này sẽ tiếp tục đến cái ban hội top 3 và cả top 4 top ban hội à, Cá nhân nha em, sorry em, cá nhân Sẽ đến cái top 3 cá nhân và top 4 cá nhân Còn 25 giây Đừng đừng BM nè, nhìn nhìn em BM là được. 20 giây. Đừng có thể chốt lần này 3 triệu 9 top 3 bằng hội. 15 10 5 Chốt Rồi Anh Elino ban cho em 3 triệu 9 Rồi Tùng Anh ơi vô danh sách trong khả Tùng Anh ơi Tùng Anh ơi Tùng Anh ơi Tùng Anh anh nghe không Tùng Anh ơi Ờ đang vô sao à, ok chúng ta ok vào rồi ok ban giùm em gái nha em xác nhận cái nha rồi tiếp tục này trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ qua cái tiếp theo đó là top 3 cá nhân anh em anh em lưu ý cái này là top 3 cá nhân nha mọi người sau khi top 1, top 2 cá nhân đã nhận rồi thì top 3 sẽ là của anh em anh em sẽ tự lựa trên cái cái cái cái phần thưởng top nha cá nhân ngân hàng gì bạn không ghi vào vờ vâng, cờ bờ Vietcombank ăn năm Vietcombank ăn đây cái này giới thiệu sản phẩm nhân tình như đây là em ghi lộn em ghi lộn em ghi lộn rồi em ghi rõ cho nhiều em chỉ quan trình nhầm đúng không rồi ok anh ơi sorry sorry rồi giùm em nha rồi giúp vâng. tục em ơi bây giờ chúng ta sẽ top ba Bọn này bọn bọn bọn bọn quỷ này không này người top ba cá nhân một triệu à, cứ nhảy đi cứ nhảy rồi đi, cứ nhảy đi. em nhận từ anh Elano xong chốt đã nhận đúng không đã nhận ghi đã nhận không phải okay. rồi tiếp tục top 3 cá nhân chạy đâu vậy hai người rồi lên sàn top 3 cá nhân 1 triệu anh em lên 100k anh em ơi Rồi anh em đấu bắt đầu anh em ơi Rồi lên anh em top 3 cá nhân anh em lưu ý dùm khải top 3 cá nhân anh em xong trận đấu là tiếp tục anh em ơi rồi bắt đầu top 3 cá nhân anh, anh em hôm nay bỏ hết bot à bot ờ à? ừ, anh bỏ hết bot này bỏ bỏ bot top 3 cá nhân thì anh em xem trên cái phần hình nha à, bên tụi anh có sẵn sàng hết anh em tham khảo hết rồi đúng không 3 triệu dành cho bé bắp tam thánh 3 triệu mốt volume lúa 2 triệu bỏ qua một bên rồi bé bắp 3 triệu 3 Bé bắp 3 triệu 3 anh em ơi Hiện tại đã nhảy một phát một Hơn 2 triệu khá là nhanh 3 triệu Lần 1 Bé bắp có một lần cơ hội duy nhất top 3 băng hội bằng top 3 cá nhân nha Đúng rồi, top 3 băng hội bằng top cá nhân. Rồi, 3 triệu 3 lần 1 cho bé bắp. Chúng ta có 60 giây để nhảy tiếp tục lần 2. Sẽ nhảy tiếp tục lần 2. Ơ cái vũ khí thiên tứ À nhầm nhầm ba triệu tư sau khi một hồi suy nghĩ thì anh lúa đã lên được một nháy ba triệu tư lần một cho anh lúa ba triệu tư chúng ta có 50 giây để tiếp tục chuyển tiếp tục lần hai ba triệu tư cho anh lúa còn 40 giây <coughs> <coughs> Ba triệu tư dành cho lúa còn 30 giây Đừng có thể nhảy lần hai Còn 20 giây anh em ơi 20 giây rồi nhảy lần hai Anh em suy nghĩ nè mà Cái vừa rồi là 3 triệu 9 đó nè Này 3 triệu 4 Còn 10 giây Đỡ tiếp tục lần hai 8, 7, 6 5 giây cuối cùng lên lần hai Cái gì nhỉ Top 3 cá nhân anh ơi Lần 2 còn 60 giây đợi chốt lần 3 nè mà 60 giây đợi chốt lần 3 với giá trị giá 3 triệu tư dành cho anh lụm lúa <clears throat> Mình gọi ghi rõ ràng anh em ơi Top này nọ rõ ràng anh em Không để bị lỗi nữa Còn uh, ờ, 40 giây Đừng có thể chốt vật phẩm này sau khoảng 40 giây 3 triệu tư Còn 30 giây 30 giây cuối cùng Bà hỏi chị Ta đang bận cứ hỏi lèo nhèo 20 giây cuối cùng À, chưa biết cả số 3 là cái 3 triệu 5 dành cho Elino Sao còn 20 giây 3 triệu rưỡi dành cho Elino Lần 1 Chúng ta còn 50 giây đỡ nhảy tiếp tục lần 2 Anh em có quyền suy nghĩ nữa mà 3 triệu 5 còn 40 giây 3 triệu năm còn 40 giây nó lên lần 2 hiện tại à, anh em đang suy nghĩ khá là căng não nè phần thưởng tốt này ít hôm khải sẽ gửi cái link cho anh em xem anh em ơi tầm này thì đang này nọ tất cả anh em trong ban đều nắm hết rồi giờ mình nói thì đâm ra nó dài dòng lắm rồi nè còn 20 giây là nhảy lần 2 anh em ơi 20 giây là nhảy lần 2 3 triệu năm hiện tại đang giữ chân cho Eleno với trị giá 3 triệu rưỡi anh em ơi 10 giây khá là căng nè 10 giây hiện tại anh em đang đấu top 3 cá nhân 5 giây lần 2 dành cho Eleno 60 giây cuối cùng đấng có thể chốt vật phẩm này với giá 3 triệu 5 60 giây cuối cùng anh em ơi 50 top 3 cá nhân rẻ hơn nãy một tí nè bà. 40 giây Chúng ta thời suy nghĩ Rẻ hơn lúc nãy 400k lận anh em Anh em thời suy nghĩ 30 giây Tại đang khá là căng 20 <clears throat> giây Những giây phút cuối cùng Những giây cuối cùng anh em ơi 15 10 những giây cuối cùng 3 triệu 7 sau khi đó chuẩn bị lên thì chúng ta là có trị giá 3 triệu 7 dành cho Brule 3 triệu dạy 7 với anh Blue Lòng 1 Chúng ta có thể tiếp tục bước nhảy tiếp theo 3 triệu 7 Top 3 cá nhân 3 triệu 7 dành cho Brule Còn 40 giây Có vũ khí không Khải? Có, có anh Sơn Nguyễn ơi. Tí nữa sẽ đến vũ khí nè mày ơi. Còn 30 giây đỡ tiếp tục lần 2 em ơi. Chờ đấu giá tới một cái canh nữa nè. Đúng rồi. Anh em đang suy nghĩ nè. 20 giây đỡ lên lần hai Mày bắp tắt bảo bốt đi. Coi phần thưởng ở đâu. Đợi Khải gửi lên em xem nha. 10 giây để tiếp tục lên lần hai anh em có thể theo khải theo từng nhịp theo từng giây cho nó chết ăn như nào rồi lên lần hai chúng ta có 60 giây để tiếp tục chốt lần cuối cùng 60 giây này nếu không ai lên sẽ chốt lần 3 nha năm đây link phần thưởng khải sẽ gửi lên ờ, phần ờ, youtube anh em tự xem này hoặc là dưới phần mô tả video nha nam còn 40 ờ, giây để có thể chốt vật phẩm này với trị giá 3 triệu 7 dành cho anh Blue Ly lên phần thưởng này tốt rồi anh em xem phần mô tả video nha chúng ta còn 30 giây 30 giây đó là những giây cuối cùng Liệu các anh em được nhảy nữa không 20 giây cuối cùng Hiện tại đang trị giá 3 triệu 7 dành cho anh Blue Lee Top 3 cá nhân Có thể lựa chọn mặt nạ sẽ đồng bang Hồng Mỹ Bông tiêu Chắc chắn là những vân vân đó còn rồi Tại vì tấm một tấm hai họ nhận những cái món chuẩn hơn bên trên rồi nè Rồi, năm gia cuối cùng Rồi, chốt lòng ba cho anh Blue đi nha anh em Anh em lưu ý là sâu cái lời nói của khả là chốt rồi nha anh em Không có sâu trước nữa nha ba triệu bảy thôi anh ơi Tiếp tục 3 triệu bảy Anh chuyển cho em tài khoản <coughs> Ok, đợi em tí Trời ơi là trời Rồi xong anh ơi 37 đồng anh ơi vô dùm nha Rồi tiếp theo Chúng ta sẽ là đấu giá top 4 cá nhân Top 4 cá nhân thì những món còn lại nè Như là xét đăng ban hồng mỹ Hoặc là bông tiêu hoặc là mực nạ Đó Vẫn là trong những ba món đó Trừ khi top 3 nhận cái gì rồi Thì anh em sẽ nhận những món còn lại Đó 1 triệu Top 4 cá nhân vẫn khởi đầu cho anh em đó là 1 triệu nhảy bước giá 100k nha anh em. Top 4 cá nhân anh em ơi. Sau cái top này thì chúng ta sẽ đấu hai cái top 1 giữa ban hội và cá nhân nữa là xong. Top 4 cá nhân anh em ơi. <coughs> vũ khí kiếm ngẫu nhiên, vũ khí vũ khí kiếm nhậu ngẫu nhiên thuộc tính là mình tùy chọn một cây vũ khí theo mình thích và nó sẽ random option. Đó, tập 4 cá nhân à? tập 4 cá nhân, khởi giá 1 triệu anh em ơi. Khoảng tầm 15 kim. Xong rồi đó mà. Đó đi anh em. 1 triệu dành cho Tam Thánh. Đã nhận 3 triệu 7 nha Tùng Anh ơi. Cá nhân top 3 xong. ghi rõ không không ghi rõ được tại vì người ta bên kia họ nhận gì thì em mới dám ghi rõ anh tầm này em không dám ghi rõ chỉ gọi là hên xui random thôi có thể là mặt nạ sẽ đồng bằng hồng mỹ hoặc là con bông tiêu đó không thể nào ghi rõ được anh ơi Tại vì còn chờ top 3 họ nhận cái gì nữa anh Top 4 anh em ơi một triệu dành cho Tâm Thánh một triệu dành cho Tâm Thánh Lần 1 Xếp đồng 3 hay gì đó thì Top 3 nhận sau sẽ cô lại top 4 thôi anh em Chứ còn em không biết ghi rõ cái món gì luôn nha anh em Vì chỉ còn những món còn lại là của anh em Top 4 cá nhân 1 triệu lần 1 còn 50 giây Để tiếp tục lên bước thứ hai Quá rẻ anh em ơi còn 50 giây nữa là bước thứ hai. Người ta xài tiền đô mạnh hơn khá nhiều. <laughs> Đúng rồi anh em. Còn 30 giây đã lên bước thứ hai. Tại là top 4 được cái gì ấy? Trời anh Cường ơi. À, top 4 lên 4 tiêu rồi bạn ạ. Top 4 của anh em có thở là mạch nạ, sẽ đồng bàn hòn mỹ hoặc là bông tiêu. Nếu như top 3 nhận cái món nào rồi thì anh em sẽ còn hai món, một trong hai. Đó. Chúng ta còn 15 giờ để làm bước thứ hai, 1 triệu quá rẻ rồi em ơi. 4 triệu, 4 tiêu 1 triệu quá rẻ. Có thể là sẽ đăng ban hồng mỹ cũng có thở đó, ví dụ vậy. 1 triệu quá. Boss là nơi. 1 triệu lần thứ hai dành cho Tam Thánh. Còn 60 giờ này chốt lần này. Sao mình không đăng nhập được nhỉ? Có thở là một món quà gì đó thì chỉ top 3 nhận rồi thì top 4 mới được nhận nữa. Đó. Chúng ta còn 50 giây đỡ chốt lần này So với 1 triệu top 4 thì quá ok em ơi 1 triệu mốt dành cho Hồng Dung Sau khi một hồi suy nghĩ thì Hồng Dung đã lên 1 triệu mốt Anh ta có thể nhận được phần quà còn lại từ top 3 Đó. 1 triệu mốt dành cho 1 triệu 2 dành cho Đại Đế Lần 1 dành cho Đại Đế Lần 1 1 à, triệu 2 Đại Đế trước nha Tam Thánh ơi Đại Đế lần 1 Rồi rồi rồi Chúng ta có 40 giây 1 triệu 3 dành cho Elino Ờ đúng rồi chị na anh em chạy ngừng anh kêu lên luôn Chúng ta còn 50 ờ, giây 1 triệu tư dành cho đại đế Định gọi Elino mà 1 triệu tư rồi 1 triệu tư lần 1 dành cho đại đế chúng ta có 60 giây để lên lần 2 Đúng rồi 1 trong 3 chính xác năm Khi mà số 3 chọn rồi thì chúng ta chỉ còn 1 trong 2 Đó 2 triệu dành cho bé bắp Một bước nhảy quá chất lượng 4 tiêu bán triệu 9 kìa 2 triệu dành cho bé bắp Đó là một suy nghĩ quá táo bạo của anh uh, bé bắp 2 <laughs> triệu lần một Chúng ta có 40 giây nữa tiếp tục lên lần 2 2 triệu Vật phẩm top 4 cá nhân vật phẩm top 4 cá nhân theo khả dự định thì top 4 cá nhân nó chỉ còn cao lắm là sẽ đăng bao hoàng mỹ hoặc là con bông tiêu đó xác định chỉ như vậy thôi còn mặt nạ chắc chắn top 3 họ đã nhận rồi 2 triệu lần 2 dành cho bé bắp chúng ta còn 2 triệu mốt cho đại đế 2 triệu mốt dành cho đại đế chúng ta còn 60 giây Hiện tại pha à, vừa rồi chỉ một xíu nữa thôi thì Tâm Thánh có thể nhận được một triệu của top 4 rồi. Sau một hồi suy nghĩ 30 giây cuối cùng thì tất cả anh em đã đẩy lên một giá lên 2 triệu mốt dành cho đại đế. Chúng ta còn 40 giây. Sao anh ơi? 4 tiêu 500 hay là 1 nghìn? 500 anh ơi, không phải 1 nghìn đâu. Mình tiêu 500 thôi. 1 nghìn là bảo hộ thôi. 1 nghìn là bảo hộ. 30 giây để lên lần 2. <coughs> hai mươi giây để tiếp tục bắt đầu lần hai Chúng ta sẽ có sáu mươi dao trong lòng một phiên đấu giá Ok mới lần mới hai cá rồi cá thế này thứ tư này thứ cái thứ ba này cái ờ, top cá nhân ờ, ba cá nhân cả ba hồi lúc này cả cá nhân lúc này ông kêu chọn gì chọn gì báo lên luôn anh em ơi top ba cá nhân lúc này chọn gì báo lên luôn đỡ khả thống cơ ấy là anh em ơi top 3 lúc nãy rồi chúng ta là lần hai top 3 cá nhân vừa rồi anh em đấu được đó là anh blue chọn hai từ từ á top 3 của Eleno là hai kiến năng rồi ba cá nhân cũng được hai kỹ năng đây nên này hỏi anh có lấy hai kỹ năng không thì lấy top 3 cá nhân là anh blue ơi blue ơi phi phong hai cấp thôi ok top ba cá nhân chốt phi phong hai cấp cho anh blue le nha tùng anh ơi rồi Hiện tại 2 triệu mốt với lần top 4 cá nhân lần 2 chúng ta còn 30 giây nữa để kết thúc phiên đấu giá à, top 4 này. thanh, toán là thanh toán lần cá nhân thanh toán rồi nha. Hai cái cá nhân top 3 thanh toán cho Tùng Anh ơi. Rồi hiện tại top 4 đang với trị giá 2 triệu mốt Chúng ta còn 20 giây đợi chốt vật phẩm này 15 giây cuối cùng Hiện tại có top 3 là chọn hai kỹ năng đó nha Tùng Anh ơi Một Elino đúng không Cái thứ hai mình lưu đúng rồi 2 triệu 2 dành cho anh Lúa Sau khoảng hơn 10 giây nữa thì anh Lúa là lên được 2 triệu 2 Lần 1 dành cho anh Lúa với phần thưởng Top 4 cá nhân Lúa Lần 1 Chúng ta còn uh, 40 giây nữa bắt đầu lên lần 2 2 triệu 2 cho anh lúa lần 1 hai bàn đấu giá thuộc về Tiger không 2 triệu 2 lần 1 cho anh lúa còn 30 giây nữa lên lần 2 Tại phiên đấu giá đang khá là gây cấn anh em ơi Anh em đang xem like thì đừng quên cho một like ủng hộ ờ, cho vui nha anh em Lần đầu tiên ờ, đấu giá cảm giác một phiên đấu giá khá là căng thẳng anh em 10 giây 10 giây và chúng ta đã lên lần 2 Và 60 giây cuối cùng sẽ chốt lần 3 cho anh Lúa với trị giá 2 triệu 2 60 giây cuối cùng cho anh em suy nghĩ 60 giây cuối cùng <clears throat> Thường em đang đấu giá mà bọc mít gì ồn lắm bọc mít vũ đỡ lên chửi chết này ơi Còn 40 giây cuối cùng Hiện tại với trị giá 2 triệu 2 Còn 30 giây cuối cùng Để chốt lần 3 30 giây cuối cùng để chốt lần 3 20 giây cuối cùng 20 giây cuối cùng mười giây cuối cùng để chốt lần ba mười giây cuối cùng để chốt lần ba năm bốn 3 2 1 Rồi chốt lòng 3 anh Lúa Với trị giá top 4 cá nhân 2 triệu 2 Tùng Anh ơi Anh em Việt Anh Rồi anh Lúa ban giùm em mình tính luôn này Lúa Từ nếu làm nghĩ như sao Rồi chúng ta sẽ tiếp tục hai món hot nhất ngày hôm nay Đó là top 1 băng hội Và top 1 cá nhân nha năm rồi đấy đấy rồi tiếp tục này top 1 ban hội sẽ đấu đầu tiên anh em top 1 ban hội sẽ đấu đầu tiên anh em ơi cơ hội cây vũ khí sẽ dành cho ai anh lúa chọn cái gì à, top 4 anh lúa ơi chat lên em thống cơ lên lúa ơi lúa ơi khá kêu kìa anh lúa ơi lúa rồi có nghe giùm em giùm cái ai ai có gặp anh lúa là mít anh lúa giùm mình cái anh em ơi chắc đang suy nghĩ chọn lựa còn đang mít rồi rồi đợi anh suy nghĩ tí chốt sao vấn đề đó không sao hết có một bạn hỏi. đi hỏi sau cơ hội ok ok tiếp tục cây vũ khí hòn kim bún phái rồi cá nhân trước ok ok cá nhân trước ok này muốn cá nhân trước à, anh em lưu ý là khả sẽ chết rõ ràng nha anh em ơi cá nhân cá nhân thì à, đây lên anh em ơi chung là cá nhân thì khởi đầu cho anh em 5 triệu lên 500k Top 1 cá nhân anh em ơi Top 1 cá nhân anh em ơi Đây là phần quà quan trọng nhất trong cái top cá nhân Anh em có thể tham khảo trên link Cũng như là trên group, trên web Top 1 cá nhân 5 triệu lên 500k anh em ơi Đâu có cái cây vũ khí mà anh em Đại vị thống nhất rồi 6 triệu 7 triệu dành cho thâm Thánh với top 1 cá nhân à, Anh nhiều anh em đấu giá nhiều khi à, Không hiểu thì à, anh em tham khảo dùm nha Top 1 cá nhân thì như Khải đỡ hiện tại bây giờ Còn một trang bị Hồn Kim Môn Phái tự chọn Được chọn Hồn Kim Môn Phái thuộc tính cộng skin 9x Trừ vũ khí bao gồm bao tay cái băng đồng cừu Ngọc bội ngay mi trưởng Thuộc tính trang bị match up Hạch là một set trang bị vinh diệu y và tinh trùng ngoa đó top 1 chị khả nghĩ hai môn đó là vip nhất rồi anh em liệu mà đấu nha 12 triệu dành cho Phú Cường một bước nhảy từ sáu bảy tám mươi và 12 dành cho Phú Cường tờ là bờ một bước nhảy rất là vượt trội nè mà Phú Cường 12 triệu lần 1 12 triệu lần một cho anh em còn 50 giây 50 giây 50 giây nè Đức tiếp tục bước nhảy thứ hai 50 giây 2 triệu 2 của lúa nhận rồi nha Tùng Anh ơi 2 triệu 2 của lúa đã nhận Setup đã nhận là top 3 Ban hội top 3 cá nhân và top 4 cá nhân đã nhận hết hoàn toàn Anh, đủ bao nhiêu thì em nói Còn uh, ờ, 30 giây nữa nhảy bước lần 2 Anh đâu rồi anh đâu rồi 15 15 15 dành cho Tam Thánh 15 triệu dành cho Tam Thánh một bước nhảy cực kỳ cao từ 12 nhảy một phát 1 lên 13 luôn em à 1102 à 11 1101 anh ơi 16 triệu dành cho đại đế Anh đại đế đã tiếp tục vào cuộc chơi 16 triệu với top 1 cá nhân Không hiểu chuyện gì xảy ra ở đây 20 triệu dành cho AK Một bước nhảy hay không phải vũ khí anh ạ Cực ừ, anh... kỳ nhanh Không, chắc mình chịu 20 triệu cũng được à, k ok 20 triệu lần một lên bước 500k không cản đâu không thở cặn nổi cặn không thở cặn nổi pha này một phát nhảy từ 16 lên 20 triệu dành cho anh AKK đứng hình hết đứng hình rồi có vẻ đứng hình rồi dạ, còn 40 giây nữa bắt đầu lên lần hai hai mươi giây nữa lên lần hai anh em có thể suy nghĩ 20 triệu rồi lên lần 2 còn 10 giây anh Phong ca là chùm cuối đúng rồi Liam em xưa giờ 10 giây đã bắt đầu lần 2 5 Chốt lần 2 lên Phong ca cuối cùng 60 giây Nếu không lên thì món top 1 cá nhân này sẽ thuộc quyền sở hữu cho Phong ca với trị giá 20 triệu nha năm Xếp bình Diệu ngon hơn nhiều anh em gói hả Cái đó thì mình không biết rồi năm ơi còn 50 giây Phong ca mã đỉnh Ok cảm ơn Ngọc Nguyễn nha Nhìn đấu giá mà thèm <laughs> Ok nè 30 giây 30 giây đợi chốt Lần cuối cùng 20 giây Úi anh hai lên tiếng rồi hả Đúng rồi anh em ơi Hiện đang đứng hình 10, 10 giây anh em cẩn thận bút xe gà chết đó nha đừng có giận giận nha gần, đang, gần 400 anh em gần 400 anh em đang xem á rồi chốt lần ba Agaki với giá top 1 cá nhân 20 triệu tiếp tục để cho ATM chốt chốt chốt 20 triệu cho Agaki để tới tới khải ghi lên coi rồi anh phong ca ban này rồi tiếp tục em ơi Chúng ta sẽ trở lại mới một cái top băng hội hot nhất ngày hôm nay Liệu có thể lên hơn 20 triệu hay không Đó là một cây vũ khí Hồng Kim Môn Phái Random Tùy chọn môn phái nha em ơi Và anh em mở xe rồi sẽ là option random luôn nha Đây Anh AK chọn món gì để thông báo lên giùm em luôn anh Phong ơi Vinh Diệu em ơi Xét Vinh Diệu với cho top 1 cá nhân tụi anh ơi rồi đã nhận anh Phong Ca luôn Chốt đã nhận 20 triệu từ Phong Ca nha Đã nhận và đã chọn nha Ban hội hàng hot nhất em ơi Hôm nay hot nhất là cái món này Vũ khí Hòn kim môn phái Ram đâm Tùy chọn Tùy chọn phái Khả ghi rõ ràng cho anh em tìm hiểu Ram đâm Option Top 1 rồi Option đâm, はい xét, vân Diệu chọn Vinh Diệu còn gì có xét Vinh Diệu nữa xét Vinh Diệu bên top bang vẫn có mà anh bên top bang mà một lần lựa chọn vũ khí hay là lại Vinh Diệu tiếp anh ạ đúng rồi hai bộ Vinh Diệu rồi ok, hai, đúng rồi vâng, vâng. lần này lần bang hỏi lần cuối cùng nha em ơi lần này lần cuối cùng nha em lần tới cái này cái cuối cùng này mà mình phải cho nó rõ ràng đỡ anh em là chết luôn á thì chọn phái rồi anh em đã đọc thông, thông tin chưa ước nhảy hiện tại bên này thì chúng ta vẫn đỡ với giá ôi chưa em chưa 16 triệu anh em tự nhảy giá luôn mình chưa bước giá luôn 16 triệu dành cho tam thánh 17 triệu dành cho đại đế cây vũ khí hoặc là set vinh diệu thì chọn nha nam Hoàng Kim môn phái 17 triệu dành cho đại đế Vãi thật anh em 17 triệu 18 triệu Cho Cuốn Berver Lên Lần 1 Lên 500k Anh em còn 50 giây 18 triệu dành cho cuốn Berver lần 1 5... Lên 500k Hiện tại top 3 là một trong những cái món hot nhất có thể lụm cây vũ khí tùy chọn phái và random option nha em hoặc là set vinh diệu đó. 18 triệu 20 triệu dành cho Eleno xong hồi suy nghĩ thì Eleno là lên 20 triệu Việt Nam Đồng lúa bây giờ 11 nghìn một cân 20 triệu Việt Nam Đồng mà các anh các ông chơi này thì tôi đi tặng ok Elino lần một chúng ta còn 40 giây để tiếp tục lên bước lần hai Đúng rồi Nam, pha rồi là top một cá nhân là 20 triệu, lái vinh diệu Chuẩn xác rồi Một cái ờ, phiên đấu giá 21 triệu dành cho Tam Thánh Một phiên đấu giá đang cực kỳ căng Chúng ta còn 50 giây đỡ có thể chốt lần hai cho Tam Thánh Với trị giá 21 triệu lần một Tam Thánh <clears throat> Một bước nhảy khá là nhanh gọn từ vị trí của anh Nam Chúng ta còn 40 giây để lên lần hai lần này nếu mà có thể thành công thì có thể anh Tâm Thánh sẽ lấy cho mình một cây xương tinh quá chất lượng một set cung lôn đao chỉ cần thiếu một cây vũ khí nữa thôi còn 30 giây để lên lần hai chúng ta có thể nhiều giây nhiều phút để anh em suy nghĩ 20 <clears throat> giây lần 1 21 triệu vẫn đang dành cho Tâm Thánh 15 giây cuối cùng lên lần 2 10 giây Lần 2 cho Tam Thánh chúng ta còn 60 giây đợi chốt cái vũ khí này hoặc là set Vinh Diệu với trị giá 21 triệu. Đó. 60 giây cuối cùng. Hiểu mấy canh này nè. 50 giây. 21 triệu năm. Xong rồi suy nghĩ thì anh Elino đã lên thêm bước nhảy 500k 22 triệu cho Tam Thánh. Quay lại lần 1 Chúng ta còn 50 giây 23 triệu Sơn hoàng suy nghĩ chúng ta đã bước thêm 1 triệu nữa nè mà 23 triệu dành cho Elino Chúng ta còn 60 giây Đã lên lần 2 <clears throat> Hiện tại 23 triệu với phần thưởng top ban hội này mà Top 1 ban hội Chúng ta có 40 giây đã bước nhảy lên lần 2 Đang suy nghĩ khá là căng 30 giây để lên lần 2 Có khi nào anh Tâm Thánh lại nhảy thêm bước 500k không Anh em cùng chờ đợi một chút Thời gian cũng khá là dài 20 giây để lên lần 2 23 lần 5 23 năm Lần 1 quay lại cho Tâm Thánh Anh em thấy chưa 23 năm, Một bước nhảy một chiều dành cho Eleno hiện tại à, nhìn sơ qua trong phiên đấu giá này chỉ còn hai cặp thủ này thôi anh em ơi hai người sẽ quyết định ai sẽ là nhận phần quà này chúng ta có 50 giây nữa đợi chốt lần hai cho Elino đâu thận nhẹ này mà à, anh tâm thánh lên 25 là vừa <laughs> cái đó là anh em dự đoán thôi em ơi anh phải suy nghĩ nè mà chúng ta có thời gian suy nghĩ nè mà 40 giây lên lần hai cho Elino với trị giá 24 triệu năm ban gì toàn đại gia <laughs> ok anh em toàn nhiều nhiều anh em chịu chơi thôi nè 30 giây đã lên bước nhảy lần hai ờ, ờ, hai mươi giây đã lên bước nhảy lần hai 10 giây để lên bước nhảy lần hai dành cho Elino với trị giá 24 triệu năm Lần 2 chúng ta còn một phút cuối cùng Sớm 10 giây Sớm 10 giây Hiện tại trị giá lên đến 24 triệu 5 dành cho Elano lần 2 Chúng ta còn 50 giây cuối cùng để có thể chốt cái vũ khí này bốn mươi giây cuối cùng bốn mươi giây cuối cùng 30 giây cuối cùng Hiện tại đang khá tĩnh lạnh anh em ạ 20 giây cuối cùng Ủa cái cây mắt ốp nè bữa nó mua gì vậy ta Nó mua 35 anh ơi Camarop mua 35 anh ơi Để đâu mất không Để sau này Ok rồi Các bạn anh Tâm Thánh đã dừng cuộc chơi 10 giây cuối cùng 7 6 5 4 3 2 1 Kết thúc phiên đấu giá với trị giá 24 triệu năm dành cho Elino Và anh Tâm Thánh sẽ ờ, cố gắng ờ, đấu ở phiên sau Rồi xin chúc mừng tất cả anh em đã đấu giá được phần thưởng hôm nay nha anh em ơi Anh Elino ban em 21 ờ, triệu năm nữa là xong này Chúc mừng anh em Để em chuyển anh em đợi tới em ghi tài khoản Ok, chốt, chốt đơn 54 triệu 300 nghìn phải nhá Rồi ok Ờ, gửi gửi cái bảng đó qua dùng khẳng cái khải cộng đó là xong à, rồi, rồi hiện tại top 1 này là anh Lino nhận gì báo lại cho em luôn anh Lino ơi ờ, dương vũ khí hoàng kim môn cái thôi Rồi, giả dạ là Tùng Anh bên đó tự chốt này, tự tự ghi luôn nha, chứ không rõ nha Dương vũ khí hoàng kim môn cái cái ban nha Ok <clears throat> Ghi rõ là cả ban luôn đúng không? Rồi Hiện tại khả năng đợi uh, bên này nữa là xong tất cả phiên đấu giá thì nói chung là hôm nay là tổng gì giá vừa rồi được nhiêu tụi anh 50 triệu 300 nghìn 54 Chà dạ, dạ. triệu á à? 54 triệu á à? 54 triệu 300 nghìn Ok 54 triệu 300 nghìn anh em à. à Em nhận uh, ờ, 24 năm của anh uh, Elino rồi nha Rồi ok Nói chung là hôm nay anh em đấu giá là uh, Sắp tới order sẽ phân lái cái gì Thì em với Tùng Anh sẽ lái cho anh em nha trong thời gian chờ đợi thì anh em sẽ cố gắng chắc là chậm nhất là chắc khoảng thứ hai hoặc là chủ nhật tuần này thôi nè hôm nay thứ sáu rồi em nghĩ chậm nhất là chủ nhật là thứ hai thôi thank you mọi người nhé ok anh ơi ok và sau bây giờ anh em ở lại tiếp tục à, à từ từ à ban nào đâu giống đó mà tùng anh ơi xem thử bên đó có thiếu gì không bên này bước qua thêm này tùng anh ơi à, lúc đấy anh thành ơi lúc đấy mình được bao nhiêu túi ở đấy anh thành 220 túi bên này 240 túi tương đương rồi anh ơi rồi bên ngựa ngựa này rồi người này bên đó là đang muốn ờ, con gì phi văn hay bông tiêu con nào cũng được một trong hai này Khải đưa qua một con bốc họ rồi anh thành ơi bông tiêu đúng không anh bông tiêu đúng không rồi. ok ok anh nhường cho phi văn anh em lâm ăn nam giùm em các anh em ơi khải gửi đến nha ok lâm ăn nam giùm khải à, khải sẽ chia lại một thành cho anh em à, một thành một nửa thành là chúng ta còn hai hai rưỡi chuẩn chưa chúng ta còn hai rưỡi chuẩn chưa rồi Vâng, hai rưỡi Suy Vân cho Thế Anh kìa Ok Thế Anh giao diện đây ấy giao diện anh đây Em phải chia cho anh em một, một nửa thứ một nửa nha anh em 27 triệu 150 Rồi thành hai rưỡi Phi dân nữa Rồi đủ nha anh ơi ấy chặt chỗ à Ok anh em à, Bây giờ thì à, Tùng Anh tí nữa Khải xem xếp lại rồi anh em mình nói chuyện nha Khải đấu giá cái phiên bằng này á rồi à, còn không à, ngày mai mà không thấy Khải là lên Gia Lai tìm Khải nha Ngày mai chạy nhà đấy à, <laughs> Ok nè, cho anh tí rồi nè Đây Đây Rương này, Đây à, Ok một một cái thành nhỏ em này chia lại cho anh em này Đó Chia lại một thứ một nửa ấy rồi một ngựa một thứ mơ một một cái một túi chuẩn rồi bên này còn uh, 5 yeah. túi Xong Này năm ờ, túi là tới đâu còn ra, ra mít đi anh Rồi ok Khải rồi mít bên kia nha anh em ơi Rồi ok Rồi Khải tắt mít bên kia rồi nha Anh em chuẩn bị đấu giá tiếp tục cầm chiến rồi từ từ Khải tắt cái like nè Rồi xong Sao anh nãy à, ờ, Hiện tại bây giờ thì đấu giá đã xong nha anh em ơi Và bây giờ thì uh, chúng uh, anh em chúng ta cùng tiếp tục đấu giá phần thưởng con hình chiến nha anh em để khải lái ra cho anh em xem nói chung tiếp tục con hình chiến nha em ơi con hình chiến rồi phiên đấu giá ngày hôm nay nói chung là kết thúc anh em à anh em xem mà cảm thấy ok thấy hay thì đừng quên à, kích nút đăng ký ủng hộ kênh của Khải cũng như là uh, nhấn vào chuông thông báo để theo dõi tiếp tục những buổi livestream cũng như là video tiếp tục từ kênh youtube của Khải nha em ơi